truyền thông nhà nước loan tin dù có nhiều kêu gọi ra đầu thú, nhưng Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 7 người trong cùng vụ án vẫn đang trốn truy nã, không có mặt tại phiên xử. Những người còn lại được dẫn giải ra tòa trong sự canh phòng chặt chẽ của lực lượng chức năng. Hai cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai là bị cựu bí thư tỉnh ủy Trần Đình Thành và nguyên chủ tịch tỉnh Đinh Quốc Thái đều thừa nhận trước tòa nhiều lần nhận tiền hối lộ từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Mỗi ông đều khai nhận 14,5 tỷ đồng. Trả lời thẩm vấn trước tòa, cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành khai nhận từ năm 2003, khi đó đang là phó bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, bị cáo cùng đoàn đại biểu quốc hội của tỉnh ra Hà Nội công tác và được người của công ty AIC đề nghị được gặp gỡ. Ngoài ra, khi bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn về công tác tại Đồng Nai đã tổ chức mời cơm một số anh em lãnh đạo các sở ban ngành. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch công ty AIC. Trong bữa ăn, tôi có giới thiệu với mọi người đây là tổng giám đốc công ty kinh doanh một số ngành nghề và có nói một ý chung anh em ủng hộ. Ông Thành trình bày, nói về bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu bí thư Đồng Nai đánh giá bị cáo nhàn là người hiểu biết, có quan hệ rộng rãi với nhiều cơ quan từ trung ương đến địa phương. Trước khi đấu thầu tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, thì bị cáo nhàn có đến văn phòng tỉnh ủy làm việc và trình bày về các thiết bị hiện đại của AIC. Bên cạnh đó, tôi có gọi điện cho Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đề nghị gặp bà Nhàn để nghe giới thiệu về công nghệ thiết bị y tế của AIC. Ông Thành khai nhận Nguyên nhân được cho là cựu bí thư Đồng Nai can thiệp vào các việc đấu thầu tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là do tin tưởng AIC là một công ty lớn, có uy tín, sẽ rất có lợi cho tỉnh nhà. Ngoài ra, ông Thành cũng khai nhận về việc nói với bị cáo nhàn để giúp đỡ việc thiếu hụt trong nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Khi Bồ Ngọc Thu là cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai có trình bày về dự án bị thiếu hụt nguồn vốn trái phiếu chính phủ, khiến bị cáo lo lắng nên nói với bà Nhàn nhờ giúp đỡ cho tỉnh. Cụ bí thư Đồng Nai khai nhận, về số tiền 14,5 tỷ đồng nhận hối lộ, ông Thành xác nhận số tiền này được nhận trong 6 lần. Cụ bí thư Đồng Nai khẳng định chỉ đưa một phần rất ít cho người thân, còn đâu để thực hiện làm công tác xã hội. Ông Thành khai rằng ông dùng phần lớn số tiền này để tặng cho bạn chiến đấu, cựu chiến binh có sức khỏe yếu, học sinh nghèo khuyết tật, xây nhà tình nghĩa. Những hoạt động này được chi rải rác trong hơn 10 năm. Đây là hình ảnh cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai, ông Trần Đình Thành tại phiên tòa. Vào cuối tháng 11 vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao yêu cầu bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 7 người đang bỏ trốn ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng ngay trước phiên tòa sơ thẩm. Cả 8 bị can đang trốn lệnh truy nã đều bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, bà Nhàn và ông Trần Mạnh Hà là phó tổng giám đốc công ty AIC, người cũng đang bỏ trốn, còn bị truy tố thêm tội đưa hối lộ. Riêng ông Nguyễn Đăng Thuyết là cựu giám đốc công ty Thành An Hà Nội cũng đang bỏ trốn được biết là ông đã có đơn gửi cho hội đồng xét xử. Nội dung đơn nói rằng ông Thuyết xin được xử vắng mặt, chấp nhận mọi phán quyết của tòa. Luật sư của ông Thuyết trình bày trước tòa rằng ông này xuất cảnh sang Mỹ trước khi vụ án bị khởi tố để giám hộ cho con chưa thành niên đang học tại Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đăng Thuyết vắng mặt do bận chăm con bên Mỹ. Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã thiết lập quan hệ với lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, sở kế hoạch, đầu tư và các sở ngành khác của tỉnh Đồng Nai, rồi cấu kết thông đồng với chủ đầu tư các đơn vị thiết kế, tư vấn, thiết lập quân xanh tham gia đấu thầu. Và bà đã trúng 16 gói thầu, thu lợi bất chính gần 150 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Nhàn còn bị cáo buộc là đã chỉ đạo cấp dưới nhiều lần đưa hối lộ cho cựu bí thư tỉnh Đồng Nai, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, mỗi người 14,5 tỷ đồng và cựu giám đốc Sở Y tế Đồng Nai 14,8 tỷ đồng. Cũng tại phiên tòa, mặc dù bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và một số bị cáo khác đang bỏ trốn, nhưng họ vẫn có luật sư bào chữa. Sử vắng mặt bà Nhàn và một bị cáo từ Mỹ gửi đơn về xin tuân thủ phán quyết.